chào tất cả mọi người một lần nữa nha thì à, đây là cái lò kéo tem mi xem à, chưa bung tem luôn nè mọi người nhìn qua đây nè mình kéo qua đây cho mọi người xem nè à, mọi người thấy không đây chưa bung tem luôn nè rồi bây giờ mình sẽ à, mở lên để cho mọi người ở nhà à, hoặc là anh em mà chưa có à, biết cái bệnh này thì mình sẽ làm cho mọi người xem mở công tắc PC nha rồi đây nè đây nè mình sẽ chuyển bluetooth rồi mình kết nối bluetooth đây mình đã kết nối này nè rồi mình sẽ mở nha à nghe không giận hết ra luôn dẫn hết ra luôn mà nó dẫn là cái từ nó nhỏ nhỏ nhỏ nhỏ chứ nó không có to cái loại này nó rộng họng lắm nha rồi mình sẽ thử một vài cái giờ trước khi sửa thì mình sẽ thử nha rồi mình mở ra đó đó mọi người nghe không mình dặn cái nút này nè nó sẽ làm rột rột rột hai ba cái ha là nó giật giật giật nè đó mọi người nghe nó nghe rất nhỏ ha chứ nó không có được lớn cái nữa rồi tới cái nút này mình sẽ kéo thử đó mọi người nghe nó dỗ hai ba cái liên tục như vậy thì bây giờ mình sẽ tháo ra nha. Bây giờ mình sẽ tháo ra rồi mình sẽ kiểm tra nó bên trong nó xem nó có bị đứt mạch hay là bị dơ hay là gì thì không. Rồi mình sẽ làm ha. Rồi mọi người đợi mình tí đi, mình tắt cho đỡ mất thời gian. Ở đây. Đây là khi mình đã tháo ra rồi nha. À, mình đã tháo ra đây. Đây, thì cái dòng này nếu mà để temisem như vậy thì mình nghĩ chứ chỉ là temisem cái này nó cũng không đúng lắm thì ở đâu có tàu đây mọi người nhìn xem nha đây là IC công suất nè à. còn đây là các cái giắc cấm nè thì mình xem mình tương ứng bỏ vào Bluetooth còn này là cái dàn lọc ha kêu lọc xì đi đây qua nguồn rồi còn tệ nhất đó là hai cái ờ, cái chẳng pin nè bây giờ mọi người mà muốn nó mạnh nữa mọi người chỉ cần thay cho tôi ờ, cái bình vào bỏ cái này ra này tám cục pin đó. bỏ cái bình chừng 15 ampe vô còn vỏ ác nữa à, còn này là bơm mít nè ở này mọi người mà về mua về mà mua cái cũ hay gì về hay cái mới gì đó mà thay cho mình cái à, cái này à, thành một cái bình nhé hai cục này thành cái bình mình đấu lại với nhau và cái tiếng ra nó còn ok hơn thì hiện tại thì nó lúc to lúc nhỏ à, thì mọi người sẽ tháo ra vệ sinh mọi người trước tiên mọi người tháo cái này ra vệ sinh cho nó đừng có ấy nữa đừng có tiếng rụt rẹt nữa trước cái xem nó có lớn hay không rồi mình sẽ làm tiếp mình sẽ xóa ra cái cái tiếng mà nó mình kéo lên kéo xuống nó có tiếng kêu á, là nó chỉ có hai nguyên nhân thôi à, một là xài lâu ngày quá ở đây nó có cái thang nè mọi người nhìn đây nè nó có cái chỉ nè chỉ này nè thấy không đây là cái chỉ than này nó mòn quá thì không còn làm gì được nữa ha mòn nữa thì chỉ có việc thay thôi còn nếu mà nó không mòn á thì mình à, vệ sinh á và bây giờ mình sẽ vệ sinh nó nha rồi đây là kia mình đã vệ sinh nè mình chùi rửa lại những mình xịt bằng cái coi chai à, R7 ha à, thì nó như thế này thì mình sẽ mở lại nha Ủa nó giờ mình chưa tắt à chưa tắt rồi mình sẽ à, mở nhạc lại thử mọi người xem nha đó mọi người thấy không cái độ rột rạc nó không còn nữa ha à, thì à, bây giờ là mình đã cái sự mà khạc khạc khạc khạc khạc cái nãy mình dặn đó nó không còn nữa thì mình chắc chắn là ờ, cái này do cái này nó lâu ngày quá nó bị dơ chứ nó không có bị hư thì mình sẽ thì bây giờ mình sẽ nối bắt ốc lại ha tại vì mình làm cái phần nào xong cái nấy là giấc nãy mình dặn lên nó kêu rột rột rột rột rột rột rột rột cái phần đó thì bây giờ nó đã hết rồi thì mình sẽ dặn lại mình sửa từng phần từng phần một như lúc nãy là mọi người à, khi mà mình dặn lên á mọi người nghe cái tiếng là mình kéo lên kéo xuống nghe rột rột rột rột mà bây giờ mình kéo là nó đã hết rồi nó không còn rột rột nữa là do nó bị à, nó bị à, lâu ngày quá bụi nó bám và cái à, mấy cái chổi than của nó đó, nó không có tiếp xúc tốt thì do đó là mình sẽ tháo bỏ đó, mình sẽ chùi chùi rửa tháo ra tháo ra mình chùi rửa mình xịt lại r 7 ha còn nếu như mày vẫn không được nữa thì bắt buộc mình phải thay ha thay cái bo này hoặc là thay từng con này mà kiếm từng con này thì nó hơi khó hơn rồi tiếp theo bây giờ mình sẽ mở lại nha Mình sẽ để lại y như vậy Mình sẽ mở nhạc Rồi ha, Mọi người thấy không Không còn rột gì nữa hết ha Rồi mình sẽ kéo lại chỉnh à, Hết pin hết pin ha Mình sẽ cắm điện Người đợi mình cắm điện mình sẽ lấy à, dây mình cắm điện vào ha tại vì nó hết bình rồi à, và lúc này là mình đã cắm bình nha mọi người thấy rõ không mình đẩy cái lo xích vô xíu nha này mình đang cắm nè à, điện lên nha giờ mình sẽ mình chuyển sang bluetooth tiếng nó lớn lên nè lớn hơn rồi ha rồi bây giờ nữa cái lúc nãy là cái còn cái phần này nữa nè cái dàn nút này lâu quá nó cũng bị vậy vậy đó giấc này mình sẽ tháo ra ha mình tháo ra để mà mình à, mình tắt đi mình tháo ra rồi mình sẽ vệ sinh luôn à, bây giờ cái này mình thay luôn đi tại vì cái dòng biến trở này thì nó cũng rẻ tiền thôi mình sẽ thay hết bốn cái con này luôn xem cái à, <coughs> nói chung là cái phần ở đây nó chỉ có một cái à, volume này volume tổng thôi à, cái này là volume tổng của nhạc ha rồi à, nó nó lấy từ bên đây qua à, lấy từ cái mạch lọc này đi qua còn ở trên đây là chỉ là những cái à, nút để mà chỉnh cái phần uh, mic thôi ha à, phần karaoke đó rồi mình sẽ tháo ra luôn nha mình sẽ à, tháo ra nói chung là cái này thì đa số là nó bị giảm giảm đường trở này kia thôi mình sẽ thay luôn thay hẳn bốn con khác tại vì giá thành nó cũng rẻ cái đó mình không có để lại làm gì là cái tiếng nó sẽ nâng lên à, tức là temi xem này là ta đem lại là nói là nó lúc lớn lúc không và nó không có đều do đó là mình mình thay rồi À, ờ, mọi người xài thì khi mà tháo ra thì đừng đụng vô cái bo này nha đừng vô giật nha bên đây giật còn bên đây không có giật nhưng mà tốt nhất khỏi đụng đi đó. nó bị vướng cái gì rồi à, còn một con nữa còn một con nữa nha rồi mình sẽ tháo ra tại vì nó đang hết bình đó do đó mình để vậy đó chứ còn mọi người mà khi mà làm thì mọi người đừng có nên lấy nha rồi bắt đầu mình sẽ thay bốn con này luôn nha một hai ba bốn <clears throat> mọi người xem một hai ba bốn <clears throat> thì nói chung là mình thay cái con này không cũng được nhưng mà lỡ thay thì tháo ra rồi mình sẽ thay hết bốn con mọi người đợi mình nhé này ok mà mình đã thay rồi á thì mình đang à, chừa lại một con ha mình đang chờ lại một con để cho mọi người cùng xem ha đây à, ba con à, à, thì cái giá thành của mỗi một con vậy thì chắc nếu mà mua đắt tiền á, thì cũng tầm khoảng 3 ngàn thôi chứ không có nhiều đâu à. rồi khi mà lại thợ thì người ta ăn cũng trăm trăm ngoài tại sao à, tại vì đem lại thì người ta cũng phải à, tháo ra người ta sửa à, người ta chấm rửa chùi thì mình mình ở nhà thì mình chịu khó mình tháo ra mình làm cũng vẫn được không có gì cả thì những cái bệnh nào đơn giản thì mình cảm thấy mọi người cảm thấy làm được thì mọi người cứ làm trước ha <coughs> rồi nếu như mà mình đã thay rồi mình nó vẫn không lớn được thì mọi người nên xem mà cái bo công sức này ha à, bo này, này cũng giống như bo trộn vậy đó thì mình phải xem lại còn cái đó thì mình sẽ tính sau ha còn bây giờ thì mình chỉ thêm cái mình hướng dẫn thêm cái phần này đây mọi người nhìn kỹ mình sẽ phóng to ra nha ở dưới này nè mọi người nhìn kỹ này nó có đường đi này nha ở đây vẫn có mạch nha thì đa số những cái anh em mà dọc sĩ á, đa số đem lại thì ờ, mới đầu thì nó cũng nhỏ à, nó nhỏ khi mà thai xong nó nghỉ hát luôn à, tại sao tại vì khi mình lấy ra nên không có lấy cái chỗ này nè cái chỗ này lấy không có ờ, kỹ nè nó bị đứt mạch ở đây nè à, chỗ này nó có mạch nè. nó sẽ đứt đi nó đứt đi thì dĩ nhiên người nó không hát rồi đa số nó hát nhỏ nhỏ tự thai tự làm đã lợi bị đứt mạch đứt mạch thì giặc đó nó nói là mình nói nó cực khổ lắm chứ không có đơn giản đâu nha tại vì đây tất cả đều linh kiện dán do đó nó làm nhỏ nó làm nhỏ thì mình phải làm cho nó kỹ ở đây nè đây có chân nè à, đây cũng có nó nè cũng có đường đi nè mọi mà nó đứt cái chỗ này à, nó mất cái miếng à, miếng đồng ở đây thì chắc chắn là nó không hát được do đó là mình phải à, đấu lại mới được nha rồi thì à, ở đây là ba con à, mình đã thay thì ba con này nó không liên quan tới phần nhạc để tới con cái phần này thì mình sẽ sẽ thay luôn cái phần này rồi mình vệ sinh ha rồi và đây là khi mà mình đã hàng lại ở hàng lời thì mọi người dùng xăng thơm ha chùi rửa cho nó sạch đẹp ha rồi còn ở đây cái cọng dây này là tại sao mà mình lại cấu câu cái cọng dây này à, cái cọng dây này là nằm cái dạng như là nó mình đừng cho nó nhiễm mát ha à, nhiễm mát là sao là mình khi mà mình kết nối như vậy thì mình sẽ đụng vào cái công tắc này à, đụng vào cái con biến trở này nó sẽ không có tiếng kêu ha à, tránh được cái tình trạng u xe ha nhớ nha rồi à, cái này à, mình đụng vào nó sẽ bị rột rột rột rột rột rột rột đó thì mình sẽ câu cái sợi dây này rồi thì bây giờ là đã xong mình sẽ gắn vào xem thử coi nó có lên lớn hay không xem thử coi nó có lớn hay không ha à, mất thời gian quá ha mọi người mọi người đợi mình đi rồi, và bây giờ là mình đã gắn lại xong ha. Đây mình sẽ mở công tắc lên. Mình sẽ chuyển qua thử nha. Rồi, live Bluetooth. Rồi mình kết nối lại Bluetooth ha. Rồi, mở nhạc. công tắc đã lớn lên rồi Bây giờ nó không còn rột rột rột rột rột rột, nữa thì lúc này nó sẽ đảm bảo được cái cái lo của mình nó nó không có bị ờ, cháy ha à, rột rột rột rột thì cũng người bị cháy À, như vậy là mình đã à, chia sẻ với mọi người à, cái loa xem nó bị <coughs> lúc lớn lúc không à, và à, dặn các nút thì nó nó nó nó, nó rột rột rột rột rột rột đây như vậy video của mình đã kết thúc mọi người cảm thấy à, thích hay thì mọi người à, đăng ký kênh ủng hộ mình nha rồi xin cảm ơn mọi người đã chia sẻ à, xin cảm ơn mọi người đã xem video của mình và mình còn cái này nữa khi mà mình xài lo mà nó cứ bị à, cháy hoài à, thì anh em nào mà bị cháy hoài thì à, mình dùng một cái à, mạch phân tầng khác mình đút vô là sẽ ok hơn đó nha rồi mọi chi tiết đó thì anh em cứ liên hệ của mình số điện thoại là 0395 99 4014 à, xin cảm ơn mọi người nha xin chào